Chào buổi sáng tất cả các em Chào mừng các em quay trở lại với khóa học mùa thu của chúng ta Buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình nhé <laughs> Hôm nay chị phát sớm hơn một chút bởi vì là chị sợ rằng nhỡ có cái vấn đề trục trặc nào về mặt kỹ thuật thì có thể khắc phục luôn cùng với chúng mình Các bạn đã vào học chưa nhở? Các em ơi, đã có bạn nào vào học cùng với chị trong buổi hôm nay chưa? Ừ. Đã có bạn nào vào học chưa nhở? Alo alo Bạn nào vào học rồi thì chúng mình bình luận cho chị biết nhá À rồi chị thấy Nguyễn Thư rồi đây Chào mừng các em nhá Dậy rất là đúng giờ đúng không? Ừ. <laughs> đúng rồi đấy, nếu như chúng ta có bạn bè ở trong nhóm là nhớ tăng các bạn vào đây nhá. Trong buổi hôm nay, đây là buổi số 3 của khóa học mùa thu, chúng ta sẽ đến với văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Chúng ta vẫn sẽ làm hai công việc chính. Thứ nhất là ôn tập lại kiến thức xoay quanh văn bản, rút ra được những bài học quý báu trong quá trình chúng ta viết văn nghị luận. Thứ hai là chúng ta sẽ đi xử lý một đề bài nghị luận xã hội liên quan đến tác phẩm này nhé, liên quan đến văn bản này, được không? Ừ, chào buổi sáng các em nhá <laughs> Rồi, thế thì trước khi đi vào buổi học thì chúng ta dành ra một ít phút đợi các bạn khác vào đông đủ hơn, sau đó chúng mình sẽ bắt đầu nhé. Trong lúc đó thì các bạn cũng có thể mở sách giáo khoa để chúng ta đọc lại toàn bộ về văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình, được không? Nào các bạn ơi, chúng mình đã dậy chưa nào? sau hai buổi đầu tiên khí thế rất là hăng say thì không biết là đến buổi số 3 này là còn bạn nào kiên trì không chúng mình đừng quên những phần quà hấp dẫn dành cho những bạn mà tham gia học đầy đủ và làm tốt về thử thách nhé chị đã nhận được rất là nhiều những câu trả lời của các bạn về thử thách buổi số 2 về sơ đồ tư duy liên quan đến một đề bài mà chị đã đưa ra cho chúng mình có những sơ đồ rất là hay và đặc sắc chị cũng đã tổng hợp lại thì các bạn có thể quan sát ở trong nhóm cũng như ở trên kênh fanpage học văn chị Hiên học cơ sở để chúng ta tham khảo những phần sơ đồ hay nhá Ok chưa? Thì sau buổi học ngày hôm nay chị cũng sẽ đưa ra thử thách cho chúng mình Nên là các bạn cố gắng học tập chăm chỉ Để cuối khóa học chúng ta nhận được phần tài liệu liên quan đến các tác phẩm văn học uh, Các văn bản nhật dụng này Rồi là chúng ta sẽ có cơ hội Nếu như chúng mình là học sinh của khóa học mùa thu Và đăng ký khóa học VIP 2 Thì chúng mình sẽ được tặng cuốn sổ tay văn bản nhật dụng Rất là xinh xắn nữa Nên là các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé Ừ, được không? Ồ, em 2K8 à? 2K8 <laughs> mà đã rất chăm chỉ như thế này rồi sao? Rồi, ok, không sao cả Bởi vì là đây là một khóa học mà rộng mở với tất cả chúng mình Bạn nào có nhu cầu đều có thể tham gia hết Được không? Thế nên là nếu như mà mà anh Ngố có tham gia khóa học này Và cảm thấy là là mình hiểu thêm được những cái kiến thức để chuẩn bị cho năm lớp 9 Thì cũng có thể mời thêm bạn bè của mình vào nhóm nhé Ừ Ôi vừa đánh răng rửa mặt á <laughs> Thế đã tỉnh táo chưa? Các bạn đã tỉnh táo chưa? Ok nhá Rồi bây giờ chúng mình sẽ bước vào nội dung của buổi học ngày hôm nay Trước tiên là phần mà chúng ta sẽ đi ôn tập lại kiến thức Đúng không? Một nhỏ là chúng ta sẽ ôn tập lại kiến thức xoay quanh văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Hôm nay chị sẽ tập trung vào văn bản luôn nhá Hôm nay chị sẽ tập trung vào văn bản luôn nội dung của văn bản ở đây chúng ta thấy được văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình có những ý chính như thế nào. Thứ nhất là tác giả Market đã đưa ra cho chúng ta trình bày về nguy cơ chiến tranh hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang đang đe dọa trái đất. Nội dung thứ hai, luận điểm thứ hai là tác giả trình bày về sự tốn kém và vô lý của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Để rồi cuối cùng thì tác giả đưa ra lời kêu gọi đối với nhân loại là hãy đứng lên ngăn chặn nguy cơ diễn ra chiến tranh hạt nhân. Đúng không? Với ba luận điểm chính như vậy. Luận điểm đầu tiên là tác giả trình bày về nguy cơ chiến tranh hạt nhân Đúng không nào? Nguy cơ chiến tranh hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang đang đe dọa trái đất như thế nào? Ví dụ như bắt đầu từ phần đầu luôn nhé. Chúng ta đang ở đâu? Hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 1986, hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân đã được bố trí trên khắp hành tinh. Nói nôm na ra thì điều đó có nghĩa là mỗi người, không trừ trẻ con, đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ. Tất cả chỗ đó sẽ nổ tung, sẽ làm cho biến hết tất thảy, không phải là một lần mà là 12 lần mọi dấu vết của sự sống trên trái đất. Nguy cơ ghê gớm đó đang đè nặng lên chúng ta như thanh gươm đam Damocles về lý thuyết có thể tiêu diệt tất cả các hành tinh đang xoay quanh mặt trời cộng thêm bốn hành tinh nữa và phá hủy thế thăng bằng của hệ mặt trời. Không có một ngành khoa học hay công nghiệp nào có được những tiến bộ nhanh ghê gớm như ngành công nghiệp hạt nhân kể từ khi nó ra đời cách đây 41 năm. Không có một đứa con nào của tài năng, con người lại có một tầm quan trọng quyết định đến như vậy đối với vận mệnh thế giới. Đúng không các em? ok chưa nhá đấy ở đây chúng ta thấy được tác giả đã đưa ra cái nguy cơ chiến tranh hạt nhân vậy thì ở đây trong ý này chúng ta có thể thấy là tác giả đã đi từ việc là nêu ra thực trạng với những con số rất thiết thực đúng không? Hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân đã được bố trí trên khắp hành tinh. Rồi tác giả còn sử dụng cách nói hình ảnh là để cho chúng ta hình dung ra được cái số lượng đầu đạn hạt nhân nhiều như vậy nó có cái ảnh hưởng to lớn đến như thế nào. Khi mà tính mỗi người không kể là trẻ con nhá, được không? Đó, thì mỗi người đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ nếu như nói là 50.000 đầu đạn hạt nhân đã được bố trí trên toàn thế giới thì có lẽ chúng ta vẫn chưa đủ hình dung ra được là sự nghiêm trọng, là cái mối đe dọa khủng khiếp của việc chạy đua vũ trang. Nhưng đến cái phần mà tác giả nói rằng là mỗi người đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ là chúng ta đã hình dung ra được cụ thể việc chạy đua vũ trang nó ảnh hưởng khủng khiếp như thế nào đúng không các em? nhớ thế nên là từ luận điểm này chúng ta cũng học tập thêm được một điều là trong văn nghị luận xã hội đối với những thực trạng đối với những cái quan điểm chúng ta đưa ra nếu như chúng ta có thể đưa ra được những con số cụ thể này đấy hay là chúng ta có thể đưa ra một cái cách nói hình ảnh một cái sự so sánh cụ thể thì sẽ giúp cho bạn đọc dễ hình dung ra dễ hình dung ra được cái quan điểm hoặc là cái số liệu mà chúng ta đưa ra được không? nhớ ví dụ nhá, ví dụ như là gì? Ví dụ như là chúng ta đưa ra những con số về thiệt hại của Covid chẳng hạn nhé uhm, Chúng ta đưa ra những con số ví dụ như là trên toàn thế giới là hàng trăm triệu người đi chẳng hạn hàng trăm triệu người có, ca mắc này rồi là biết bao nhiêu người đã bỏ mạng các bạn đưa ra những con số cụ thể thì khi mà người ta đọc bài văn của chúng ta lên người ta sẽ đủ hình dung ra được là số lượng những người mà mắc covid rồi là tử vong do covid nhiều đến nhường nào nó sẽ khác hẳn với việc chúng ta viết là rất rất nhiều người đã bị mắc covid trên toàn thế giới mà chúng ta sẽ thay bằng là nếu như không đưa ra được con số cụ thể thì chúng ta đưa ra cái con số mà cái cái con số đầu tiên ấy hàng trăm triệu người đấy Nói đến đấy thôi là người ta đã đủ hình dung ra được cái ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 rồi đúng không? Đó, ok chưa? Đấy là điều chúng ta có thể học hỏi được ngay từ chính văn bản này. Đây là một văn bản được viết bởi một nhà văn đã từng đạt giải Nobel. Thế nên là có rất là nhiều những điều hay, rất là nhiều những cái kỹ năng mà các bạn có thể học tập được đấy. Thế nên là trong cái phần mà học à, chúng ta ôn tập lại kiến thức xoay quanh văn bản này đồng thời chị cũng sẽ chỉ ra được những cái hay này chỉ ra được những điểm đặc sắc mà các bạn nên học tập được trong quá trình chúng ta viết văn nghị luận nhé các bạn ơi hình dung ra không Ừ, ok chưa nào? Đấy là luận điểm đầu tiên nhá. Tiếp tục này, sau khi nêu ra nguy cơ chiến tranh hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang đang đe dọa toàn trái đất, tức nghĩa là nêu ra về mặt biểu hiện đúng không? Thì tác giả đã trình bày cho chúng ta về cái sự tốn kém và vô lý của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Sự tốn kém và vô lý. Đúng không? Ví dụ nhá, ví dụ tác giả đã nói rằng là gì? Năm 1981, UNICEF đã định ra một chương trình để giải quyết những vấn đề cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ trên nhất thế nghèo, nghèo khổ nhất trên thế giới. Rồi chương trình này dự kiến là cứu trợ về y tế, giáo dục sơ cấp, cải thiện điều kiện vệ sinh và tiếp tế thực phẩm, nước uống. Nhưng tất cả đã tỏ ra là một giấc mơ không thể thực hiện được vì tốn kém 100 tỷ đô la. Tuy nhiên, số tiền này cũng chỉ gần bằng những chi phí bỏ ra cho 100 máy bay ném bom chiến lược B.1B của Mỹ và cho dưới 5.000 tên lửa vượt Đại Châu. Tức nghĩa là tác giả đưa ra sự so sánh, đúng không? À, ở đây về sự tốn kém và vô lý của việc chạy đua vũ trang thì không gì thuyết phục hơn bằng việc đưa ra những con số và sự so sánh giống như Market ở đây. Tác giả đã đưa ra cái sự so sánh giữa một bên là kinh phí để mà theo đuổi những việc ờ, để mà theo đuổi những dự án chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, tức nghĩa là kinh phí của những dự án tích cực, kinh phí của những cái dự án mà có ý nghĩa lâu bền trong việc thay đổi số phận của con người, thay đổi về cái cuộc sống cả về vật vật chất và tinh thần cho con người, đó là điều tích cực. Với một bên là chi phí bỏ ra để mà chạy đua vũ trang và bao giờ cũng vậy. Đây, cái sự so sánh đó nhá, một bên là chi phí để để thực hiện những dự án tích cực và một bên là chi phí để thực hiện cuộc chạy đua vũ trang tác giả đã sử dụng một phép so sánh rất đơn giản thôi tất cả đều nhỏ hơn đúng không các em nhớ chi phí để mà uh, thực hiện những dự án tích cực ví dụ như là uh, dự án của UNICEF này đúng không cái chương trình để bảo vệ để mà giải quyết những vấn đề cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất trên thế giới so với cả cái kinh phí mà chạy đua vũ trang thì nó nhỏ hơn rất là nhiều số tiền này cũng chỉ gần bằng những chi phí bỏ ra cho 100 máy bay ném bom chiến lược đó, 100 máy bay ném bom chiến lược và cho dưới 7.000 tên lửa vượt Đại Châu. Nó là một con số rất nhỏ trong việc chạy đua vũ trang thôi. Đấy, rồi là gì nữa? Và đây là một ví dụ khác trong lĩnh vực y tế. Giá của 10 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân kiểu tàu Nimitz trong số 15 chiếc mà Hoa Kỳ dự định đóng từ nay đến năm 2000 cũng đủ, đấy nhá, cũng đủ để thực hiện một chương trình phòng bệnh trong cũng 14 năm đó và sẽ bảo vệ cho hơn 1 tỷ người khỏi bệnh sốt rét và cứu hơn 14 triệu trẻ em riêng cho châu Phi mà thôi. Đó, đúng không nào? Những cái sự so sánh rất cụ thể để người ta hiểu được là việc chạy đua vũ trang tốn kém như thế nào. Vô vô lý ra làm sao Đúng không? Rồi tiếp tục nhá, một ví dụ trong lĩnh vực tiếp tế thực phẩm này. Trong tính toán của FAO này, năm 1985, người ta thấy trên thế giới có gần 575 triệu người thiếu dinh dưỡng. Số lượng calo trung bình cần thiết cho những người đó chỉ tốn kém không bằng 149 tên lửa mới lại tiếp tục là sự so sánh để thấy được là chi phí để giúp cho gần 575 triệu người thiếu dinh dưỡng có thể có được một cái cuộc sống đầy đủ hơn, không còn bị thiếu dinh dưỡng nữa thì cái chi phí ấy nó nó nó chỉ tốn kém không bằng 149 tên lửa MX, vẫn chỉ là một phần rất nhỏ so với việc chạy đua vũ trang thôi. Chỉ cần 27 tên lửa MX là đủ để trả tiền nông cụ cần thiết cho các nước nghèo để họ có được thực phẩm trong 4 năm tới khủng khiếp không các bạn đúng không nào nhá nếu như nếu như các em thử hình dung ở đây tác giả chỉ viết rằng là chạy đua vũ trang là một việc vô cùng tốn kém và đi ngược lại với lý trí của loài người nó sẽ giúp nó sẽ khiến cho hủy diệt cuộc sống của con người khiến cho cuộc sống của con người không thể phát triển ấy không đủ kinh phí để thực hiện những điều tích cực trong cuộc sống nếu như chỉ viết như thế thì thì bằng chứng cũng như là cái quan điểm mà tác giả đưa ra rất thiếu thuyết phục nhưng ở đây tác giả đã không làm như vậy đúng không tác giả bằng cái kiến thức của mình này bằng sự tìm hiểu bằng sự chắc chắn dựa trên những số liệu cũng như là những cái kiến thức thực tế tác giả đã đưa ra cho chúng ta những cái sự so sánh để thấy rõ nhất được là là kinh phí để mà bỏ ra chạy đua vũ trang nó lớn hơn rất là nhiều so với kinh phí để thực hiện những chương trình góp phần cải thiện cuộc sống của con người trên toàn thế giới đúng không lớn hơn rất nhiều lần luôn ấy nếu như lúc đầu chúng ta thấy là có hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân được bố trí trên toàn thế giới Thì ở đây những kinh phí nó chỉ đến 27 tên lửa thôi Hay là gì? Hay là um, đây Hay là việc mà 15 chiếc máy bay Đấy, 15 chiếc tàu sân bay vân vân Đó, nó chỉ là những con số rất nhỏ trong việc chạy đua vũ trang Nhưng kinh phí để mà làm nên những con số rất nhỏ đó Có thể thực hiện được vô vàn những dự án tích cực khác Đúng không nào? Hay là một ví dụ trong lĩnh vực giáo dục tác giả cũng đưa ra nhé. Chỉ hai chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền để xóa nạn mù chữ cho toàn thế giới. Ôi, thực sự, đọc đến đây thì ai cũng dường như bị giật mình bởi cái kinh phí mà rất là nhiều những quốc gia mạnh ở trên thế giới đang đổ ra để mà chạy đua vũ trang, trong khi còn rất nhiều những vấn đề về mặt đời sống của con người trên toàn thế giới cần phải giải quyết thì lại không được sử dụng một kinh phí phù hợp. Đúng không các bạn? Nhớ, chỉ hai chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền để xóa nạn mù chữ cho toàn thế giới. Rồi, ok chưa? Đấy, vậy là từ đây ta lại rút ra thêm được một kỹ năng khi mà chúng mình viết nghị luận xã hội đó là nếu như chúng ta có được những số liệu cụ thể là tốt nhất thứ hai là có được sự so sánh giữa một bên là tích cực và một bên là tiêu cực thì đồng thời người ta vừa thấy được ý nghĩa của những công việc tích cực và người ta vừa thấy được tác hại của những công việc tiêu cực đúng không đấy nhá nên chúng ta có thể áp dụng cái cách này đấy các em hình dung ra không các bạn hình dung ra không nào Ok chưa? Đấy là cách mà tác giả Market đã thuyết phục mọi người trong cái cuộc họp năm đó. Còn chúng ta bây giờ trong rất nhiều những bài nghị luận xã hội chúng mình viết hàng ngày, tại sao ta không áp dụng cái cách này? Đúng không? Rồi thì tác giả đã đi từ việc trình bày thực trạng của cái nguy cơ chiến tranh hạt nhân và chạy đua vũ trang đang đe dọa toàn thế giới như thế nào rồi tác giả đi đến việc là nêu ra cái sự tốn kém và vô lý của việc chạy đua vũ trang nếu như tốn kém là sử dụng phép so sánh thì vô lý ở đây là tác giả đặt ra những câu hỏi cho chúng ta đúng không một nhà tiểu thuyết lớn của thời đại chúng ta đã đặt ra câu hỏi phải chăng trái đất chúng ta chính là địa ngục của các hành tinh khác có lẽ sự việc giản đơn hơn nhiều nó chỉ là một cái làng nhỏ mà thánh thần đã bỏ quên ở ngoại vi vũ trụ Tuy nhiên, ý nghĩa dai dẳng cho rằng trái đất là nơi độc nhất có phép màu trong sự sống của hệ mặt trời. Ý nghĩa đó đã đẩy chúng ta đến với kết luận này không thể khác được. Chạy đua vũ trang là đi ngược lại lý trí. Không những đi ngược lại lý trí con người mà nó còn đi ngược lại cả lý trí của tự nhiên nữa. Từ khi mới nhen nhúm lên sự sống trên trái đất, đã phải trải qua bao nhiêu 380 triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở. Chỉ để là làm đẹp mà thôi cũng đã phải trải qua bốn kỷ địa chất con người mới hát được hay hơn à, con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu trong thời đại hoàng kim này của khoa học trí tuệ con người chẳng có gì để tự hào vì đã phát minh ra một biện pháp chỉ cần bấm nút một cái là đưa cả quá trình vĩ đại và tốn kém đó của hàng bao nhiêu triệu năm trở lại điểm xuất phát của nó tác giả ở đây một đoạn văn mà tác giả đã đã kiểu như là thuyết phục được chúng ta đọc lên và chúng ta cảm nhận là nếu như đoạn văn này nó công bố trước rất nhiều người thì ai ai cũng bị thuyết phục bởi quan điểm mà tác giả đưa ra bởi vì sao các bạn thấy không đi liền với những bằng chứng đi liền với quan điểm của mình thì tác giả market đều có những sự so sánh và sự so sánh đó để ở những vị trí rất là đắc địa. Ở đây nhá, khi mà tác giả muốn khẳng định cái sự vô lý của việc chạy đua vũ trang, tác giả đã nêu ra một loạt cái quá trình con người đi từ thuở hồng hoang cho đến thời kỳ chúng ta tiến hóa được như bây giờ đó là cả một quá trình rất là dài đây nhá từ khi mới nhen nhúm sự sống trên trái đất đã phải trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở chỉ để làm đẹp mà thôi cũng đã phải trải qua 4 kỷ địa chất nào là đây nhá nào là 380 triệu năm nào là 180 triệu năm rồi là bốn kỷ địa chất thời gian rất là dài những cái khoảng thời gian mà không phải được đo đếm bằng bằng cuộc đời của con người nữa mà là khoảng bao nhiêu bao nhiêu triệu năm rồi con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu tức nghĩa là đã, chúng ta đã phải bỏ qua à, đã phải bỏ ra đã phải tiến hóa suốt cả bao nhiêu triệu năm như thế mới có được cái trí tuệ như ngày hôm nay mới có được sự phát triển của khoa học công nghệ như ngày hôm nay thế mà thế mà trong cái thời buổi phát triển như vậy trải qua bao nhiêu cái sự khó khăn khổ cực và trải qua biết bao nhiêu sự tiến hóa như thế mà bây giờ con người lại chế tạo ra con người lại phát minh ra một cái biện pháp mà chỉ cần nhấn nút thôi để đưa tất cả những quá trình hàng trăm triệu năm đấy trở về điểm xuất phát ban đầu Đúng không? Đó, thì chỉ cần một phép so sánh đặt ở phần cuối như vậy thôi. Trước tiên là tác giả giúp cho chúng ta hiểu được là để có được cuộc sống này đó thì đã phải bỏ ra bao nhiêu bao nhiêu triệu năm đó là cả một cái quá trình tiến hóa không những của con người mà còn là của tự nhiên đó là lý trí của con người và lý trí của tự nhiên thế nhưng cuối cùng thì tác giả khẳng định đến ở cái thời điểm mà chúng ta phát triển được như thế thì lại phát minh ra thì lại sáng tạo ra một cái biện pháp mà chỉ cần nhấn nút để đưa tất cả một quá trình dài như vậy trở về điểm xuất phát ban đầu đúng không đó lại một lần nữa thấy được cái cách diễn đạt rất đắc địa của tác giả market các bạn ơi nếu như trong bài viết của chúng mình chúng ta học tập được những cái điều rất là hay ho như thế này thì có phải là bài văn của chúng ta thuyết phục hơn rất rất rất là nhiều không đúng không Ok chưa? Đấy nhá. Sau rồi đến cuối cùng thì tác giả đưa ra cái lời kêu gọi, lời kêu gọi nhân loại hãy đứng lên để ngăn chặn nguy cơ diễn ra chiến tranh hạt nhân. Lời kêu gọi Đó là hệ thống luận điểm của tác phẩm này Đúng không? Chúng ta đến đây để cố gắng chống lại việc đó, đem tiếng nói của chúng ta tham gia vào bản đồng ca của những người đòi hỏi một thế giới không có vũ khí và một cuộc sống hòa bình, công bằng. Nhưng dù cho tai họa có xảy ra thì sự có mặt của chúng ta ở đây cũng không phải là vô ích. Tôi rất khiêm tốn nhưng cũng rất kiên quyết đề nghị mở ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại được sau thảm họa hạt nhân để cho nhân loại tương lai biết rằng sự sống đã từng tồn tại ở đây, bị chi phối bởi đau khổ và bất công nhưng cũng là từng biết đến tình yêu và biết hình dung ra hạnh phúc để cho nhân loại tương lai hiểu điều đó và làm cho và làm sao cho ở mọi thời đại người ta đều biết đến tên của những thủ phạm đã gây ra những lo sợ đau khổ của chúng ta đã giả điếc làm ngơ trước những lời khẩn cầu hòa bình, những lời kêu gọi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn để mọi người biết rằng bằng những phát minh dã man nào, nhân danh những lợi ích ti tiện nào, cuộc sống đó đã bị xóa bỏ khỏi vũ trụ này ở đây nhá lại thêm một bài học nữa chúng ta rút ra ở trong phần mà chúng ta đưa ra lời kêu gọi ấy, bài văn nào bài văn nghị luận xã hội nào chúng ta cũng có phần bài học đúng không và liên hệ bản thân thì ở đây tác giả cũng viết cái phần đấy nhưng cái bài học mà tác giả đưa ra lời kêu gọi mà tác giả đưa ra thiết thực vô cùng nó không phải là những lời lẽ sáo rỗng đâu nó không phải là chúng ta hãy như thế này chúng ta hãy như thế kia không dừng lại ở đó mà tác giả đưa ra một cái đề xuất để mà thật ra cái đề xuất này của tác giả đưa ra không phải là để để để kêu gọi mọi người cùng thực hiện cái đề xuất đó mà đề xuất này đưa ra lại một lần nữa giúp cho mọi người hình dung ra cái tương lai đen tối nếu như vẫn cứ tiếp tục chạy đua vũ trang. Cái đề xuất của tác giả là hãy xây dựng một nhà băng lưu giữ trí nhớ. Thì có phải là có phải là nếu như cuộc chạy đua vũ trang này cứ tiếp tục diễn ra, nó cũng đồng nghĩa với việc là rồi đến một ngày sự sống trên trái đất này sẽ bị tiêu diệt bởi chính việc chạy đua vũ trang. Thế thì khi đó khi đó, lệ, thì liệu rằng là sự sống trên trái đất này, mọi nền văn minh sẽ cứ như vậy mà tan biến sao? Nên tác giả đưa ra cái đề xuất là xây dựng nhà băng lưu giữ ký ức. Một là để cho những người những người đời sau, hậu thế đời sau nếu như sự sống có một lần nữa nảy sinh trên trái đất này thì người ta biết được là con người đã từng từng từng tiến hóa và từng phát minh từng uh, tiến bộ đến như thế nào cuộc sống của con người đã từng hạnh phúc ra sao cái thứ hai quan trọng hơn nữa này để cho người ta biết được những con người ti tiện đúng không những phải phát minh dã ma nào mà đã khiến cho cuộc sống của con người đi đến bước phát triển để rồi cuối cùng lại bị xóa bỏ như vậy đó thế thì bằng cái đề xuất này của tác giả đặt ở phần lời kêu gọi một lần nữa lại xoáy sâu vào nhận thức của người đọc và cũng là một cái bản tuyên ngôn đối với những kẻ vẫn còn đang muốn chạy đua vũ trang rằng là gì nếu như nhá đây, cái lời kêu gọi này của tác giả cũng đồng nghĩa với việc là nếu như các ông vẫn còn muốn chạy đua vũ trang thì các ông sẽ trở thành thủ phạm của việc tiêu diệt sự sống trên trái đất này. Các ông sẽ bị lưu danh lại tại cái nhà kho lưu giữ ký ức, cái cái nhà băng lưu giữ ký ức để mà muôn đời sau, muôn thế hệ mai sau biết được các ông đã từng dã man và ti tiện như thế nào. Đúng không các bạn? đó thế thì khi mà chúng ta viết nghị luận xã hội cũng như vậy đặc biệt là trong cái phần là kêu gọi đúng không nào bài học rút ra và lời kêu gọi đó, thì chúng ta thay vì việc bây giờ chỉ nêu ra những lời kêu gọi sáo rỗng Chúng ta hãy như thế này, như thế kia Từ việc hiểu được cái này chúng ta hãy làm như thế này, như thế kia Đúng không? Thì cảm giác nó xa vời lắm Cảm giác là mọi người đọc lên đấy cũng chỉ biết như thế thôi Chứ sẽ không đủ cái động lực để người ta đứng dậy và làm đâu Mà chúng ta hãy đưa ra một cái ví dụ cụ thể Hay là một đề xuất giống như tác giả này này Đúng chưa? Nhá, một cái đề xuất giống như tác giả này này đó để mà người ta lại thêm một lần nữa hình dung ra được thực trạng của vấn đề ta đang bàn luận đến nó nghiêm trọng như thế nào ok không các bạn nhớ vậy là xuyên suốt cả ba luận điểm mà chúng ta phân tích ở trong tác phẩm này ta lại rút ra được ba cái kinh nghiệm quý báu khi mà viết nghị luận xã hội các bạn ạ được không Ừ, đúng không? Đề nghị này của tác giả thật sự rất độc đáo và quyết liệt Đúng, chính xác Nhưng thật sự là không có nhà băng lưu giữ trí nhớ Ừ, đó là đề xuất của tác giả thôi đúng không còn thực hiện được hay không thì phải cả là sự chung tay của rất rất nhiều những con người đặc biệt là những con người mà nắm quyền lực trong thế giới này đó thế thì chúng ta được biết đây là một bài phát biểu của tác giả market ở trong ờ, một cái cuộc họp đúng không và ở đó thì có nhiều những nguyên thủ quốc gia để mà thuyết phục để mà mang tính thuyết phục này để mà mang tính răn đe nữa chứ Đúng chưa? Để mà khiến cho người ta một lần nữa hiểu được là họ đang làm cái gì. Việc mà họ đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm triệu người trên trái đất và còn là đi ngược lại với lý trí của tự nhiên nữa. Được không nào? Ok không? Đấy, thế thì ta thấy được nhá Chưa cần biết, chưa cần biết là sau cái bài phát biểu này của tác giả Có những sự thay đổi như thế nào Trong việc chạy đua vũ trang trên thế giới Nhưng, nhưng ta đọc ngay cái khoảnh khắc mà ta đọc được văn bản này thôi ta hình dung ra được việc chạy đua vũ trang là như thế nào biểu hiện nó ra sao và nó nó đe dọa trái đất như thế nào thứ hai là ta hiểu được đó là một việc rất vô lý và đi ngược lại với lý trí lại còn vô cùng tốn kém nữa và cuối cùng và cuối cùng là chúng ta được thuyết phục bởi quan điểm của tác giả không nên nếu như chúng ta đặt vào vị trí đúng không nào của những người mà có thể thay đổi được cái cuộc chạy đua vũ trang này thì chúng ta sẽ là người mà đứng lên đứng về phe của tác giả đúng không đứng theo lời kêu gọi của tác giả để mà lên án chiến tranh hạt nhân để mà lên án những cái chiến tranh và ca ngợi hòa bình Đúng chưa nào? Ok không? Đấy nhá, đấy là phần mà chúng ta một lần nữa ghi nhớ lại kiến thức của văn bản này Chốt lại đây là một văn bản rất là đặc sắc và ta học hỏi được rất nhiều điều, rất nhiều kỹ năng trong việc viết văn nghị luận. Từ việc là khi mà đưa ra dẫn chứng thì hãy cố gắng là có được những cái phép so sánh này. Thứ hai là sử dụng cách nói hình ảnh để giúp cho người đọc hình dung dễ hơn về nội dung mà ta đang nói đến. Thứ ba là chúng ta khi mà đưa ra lời kêu gọi thì hãy cố gắng là uh, làm sao cái lời kêu gọi đấy thiết thực nhất có thể đừng chỉ là những lời kêu gọi sáo rỗng bởi vì thật ra ấy, một bài văn nghị luận xã hội của chúng mình ý nghĩa nhất và thông điệp sâu xa nhất nằm ở phần kêu gọi này mà người ta có thể đọc rất là nhiều những điều bên trên chúng mình viết nhưng chốt lại chúng ta phải đưa ra được vậy thì anh viết như vậy thì anh muốn tôi phải như thế nào đây anh viết như vậy là anh để kêu gọi tất cả mọi người hãy làm gì đây đúng không đó người ta đánh giá rất là cao về những cái ý tưởng cũng như là những lời kêu gọi thiết thực của các em ở trong một bài nghị luận xã hội thế nên đây cũng là một luận điểm quan trọng trong một bài văn vậy ta sẽ cần phải sửa như thế nào bây giờ chúng mình sẽ bước sang phần mà áp dụng vào một đề bài cụ thể các bạn nhé phần mà chúng mình áp dụng vào một đề bài cụ thể này thì trước tiên trước tiên trước khi mà đi vào phần đó chị lại một lần nữa muốn các bạn hình dung ra được cái logic trong việc thiết lập luận điểm của tác giả market ở trong văn bản này nguy cơ chiến tranh hạt nhân và chạy đua vũ trang đang đe dọa trái đất rồi tác giả đưa ra những phần thực trạng đúng không là việc tác giả trả lời cho câu hỏi chiến tranh hạt nhân và chạy đua vũ trang là gì đúng không những tác hại của nó là gì thứ hai thứ hai Tại sao chúng ta cần phải lên án nguy cơ chiến tranh hạt nhân và chạy đua vũ trang thì tác giả đã đưa ra được sự tốn kém và vô lý của việc này nên đây là trả lời cho câu hỏi tại sao đúng không? Và cuối cùng thì chúng ta cần phải làm gì như thế nào? Đó, thì khi mà đối diện với một đề bài, một vấn đề mang tính thực tiễn Các bạn cũng có thể đi theo cái mạch logic như thế này Đầu tiên là trình bày về biểu hiện Đúng không? Trình bày về biểu hiện xem là thực trạng đó là như thế nào Sau đó là chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi Tại sao đó lại là một hiện tượng tiêu cực Đúng không? Tại sao đó lại là một hiện tượng tiêu cực Là trình bày ra chính cái chính cái tác hại của nó Và cuối cùng thì chúng ta nên làm gì trước tất cả những điều mà ta vừa mới viết Thì đấy chính là lời kêu gọi là bài học rút ra Ok không? Vậy bây giờ chúng mình sẽ áp dụng cái những cái bài học này vào một đề bài cụ thể nhé. Đề bài của chúng ta như sau. Có rất là nhiều những vấn đề nghị luận có thể rút ra được từ văn bản này. Một trong số đó đó chính là vấn đề nghị luận liên quan đến giá trị của hòa bình. Nào, đề bài của chúng mình đó là từ nội dung của văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Market, em hãy nêu suy nghĩ của mình về giá trị của hòa bình. những đề bài thiết thực hay là những đề bài gần gũi hơn ví dụ như là suy nghĩ về chạy đua vũ trang về tác hại của việc chạy đua vũ trang thì chị đã có hướng dẫn cho chúng mình ở trong phần video mà hôm qua chị đăng rồi đấy hôm nay chúng ta sẽ đến với một đề bài khác nhá chị sẽ không nói lại cái đề bài mà chúng ta đã học rồi được không để các bạn có thêm nhiều nhiều những cái trải nghiệm nữa để các em hình dung ra được kiến thức của chúng ta là rất lớn và có rất là nhiều những vấn đề xoay quanh một văn bản thế nên là nếu như các bạn có học tập chăm chỉ ở phần này rồi chúng ta được nhận về bộ sơ đồ tư duy liên quan đến các văn bản cũng là một phần quà rất có ích đối với chúng mình đúng không để chúng ta hiểu được nội dung kiến thức không những là của ba văn bản kỳ 1 mà chúng ta còn có ba văn bản kỳ 2 nữa cơ đó chuẩn bị một cách chủ động hơn nhé rồi đặc biệt là đối với những bạn ở trong khóa học mùa thu chúng ta tham gia khóa học VIP 2 chúng ta được tặng cuốn sổ tay văn học sổ tay về chuyên về văn bản nhật dụng 6 văn bản nhật dụng trong chương trình thì ở đó sẽ có những đề bài nghị luận xã hội rút ra được từ các văn bản cùng với phần hướng dẫn làm bài chi tiết để các em hình dung ra được được không? Nên là phần quà đó chị cũng mong đó sẽ là một món quà có ích và giúp cho chúng ta học không những tốt về các văn bản văn học mà còn chinh phục được kiến thức liên quan đến các văn bản nhật dụng nữa nhé. Được không nào? Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với đề bài này Giá trị của hòa bình Bây giờ uh, thông qua phần sơ đồ hôm qua các em đã từng được thực hành rồi nhá Thì câu trả lời à, câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đặt ra ở đây là gì? Tất nhiên ở đây chúng ta sẽ hướng đến đề bài dạng đoạn văn nhá các bạn nhá Hôm trước là bài văn rồi thì hôm nay là dạng đoạn văn đi. Đoạn văn nghị luận xã hội đã từng trở thành nỗi ám ảnh cho rất nhiều bạn. Bởi vì thứ nhất là chúng ta không biết viết cái gì ở trong đó để mà hoàn thành một đoạn văn 200 chữ. Thứ hai là chúng ta lại có quá nhiều thứ để viết nên là dẫn đến việc dung lượng bị thừa quá nhiều, không biết cách cô động kiến thức lại. Đấy, đấy là hai cái thực trạng khiến cho chúng ta cảm thấy sợ hãi về câu nghị luận xã hội một là không biết viết gì hai là có quá nhiều thứ để viết mà không biết cô động ra sao để mà phù hợp để mà đạt điểm cao đúng không thế bây giờ thông qua đề bài này chị cũng mong là rút ra được thêm những kinh nghiệm của các em trong quá trình làm đoạn văn nghị luận xã hội nhá nào hướng dẫn trước tiên là chúng ta phải có phần mở đoạn với khuôn khổ một đoạn văn ví dụ từ 15 đến 20 câu hay là một đoạn văn khoảng 200 chữ thì các bạn cứ hình dung 200 chữ so với trang giấy thi của chúng mình ấy là nó chỉ khoảng 2 phần 3 trang giấy thôi nhớ chưa trang giấy thi của A4 của chúng mình ấy đó mà chúng ta đi thi thì chúng ta ước lượng là 200 chữ là khoảng 2 phần 3 trang giấy thế nên bạn nào mà viết đến một trang hay là một trang rưỡi là chúng ta đã bị thừa về mặt dung lượng rồi đấy rất có thể sẽ bị trừ điểm quá dài đúng không Đề bài đã nêu rõ là khoảng 200 chữ mà chúng ta viết đến tận 1.000 rồi 1.500 chữ thì chẳng phải là làm sai với yêu cầu đề bài sao? Thì làm sai yêu cầu đề bài thì rất có thể sẽ bị trừ điểm. Còn tùy vào cái sự nghiêm trọng xem là lỗi sai của chúng ta như thế nào. Nên chúng ta hãy cố gắng là làm đúng theo khuôn khổ mà đề bài yêu cầu. Vậy thì trong khuôn khổ một đoạn văn 200 chữ, phần mở đoạn của các bạn chị khuyên chúng mình là chỉ từ 1 đến 2 câu thôi. Nhớ các em nhớ. Được không? chỉ từ 1 đến 2 câu thôi và nêu luôn vấn đề cho chị trong phần mở đoạn này Không cần phải dẫn dắt quá dài dòng Bởi vì phần chính của chúng ta để mà ăn điểm cao ấy Nó phải ở phần bàn luận của thân đoạn cơ Chứ đâu phải là phần mở đoạn Phần mở đoạn mà các em viết hết tận 5 đến 6 dòng rồi Thì đến bao giờ mới nêu được vấn đề đây Rồi bao giờ mới bàn luận được đây Rồi bao giờ mới kết bài đây Đúng không? Đấy nhá Nên trong phần mở đoạn chúng ta chỉ nên viết từ 1 đến 2 câu thôi một câu để dẫn dắt và một câu nêu vấn đề luôn các bạn nhé. Được không nào? Một câu để dẫn dắt, một câu để nêu vấn đề luôn. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được rằng chúng ta có thể mượn luôn nhớ chúng ta có thể mượn luôn nội dung của văn bản đấu tranh trong một thế giới hòa bình của tác giả Market để dẫn dắt cho vấn đề này. Đúng không? Ok chưa? Ví dụ như là gì nhỉ? Trong cuộc họp năm ấy thì tác giả Market đã nêu quan điểm của mình liên quan đến việc uh, chạy đua vũ trang và à, liên quan đến việc chạy đua um, liên quan đến vũ khí hạt nhân và chạy đua vũ trang. Qua đó chúng ta thấy được tác hại nghiêm trọng của việc chạy đua vũ trang và cùng với đó là mọi người đều hiểu được giá trị của hòa bình. Đấy, các em có thể viết một cách trực tiếp như vậy luôn Chỉ bằng một câu để nêu ra vấn đề nhá Hoàn toàn phù hợp với đúng sự dẫn dắt của đề bài Là từ nội dung của văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Market Em hãy nêu suy nghĩ của mình về giá trị của hòa bình trong ngày hôm nay Đúng không? Thì chúng ta cũng viết luôn là trong cuộc họp năm ấy, tác giả Market đã đem đến những quan điểm của mình trình bày thông qua văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Ở đó, bạn đọc không những hình dung ra được là uh, tác hại vô cùng lớn của việc chạy đua vũ trang và vũ khí hạt nhân mà một lần nữa người ta càng hiểu thêm được giá trị của hòa bình trong cuộc sống ngày hôm nay. Đó, được không? Ok chưa? Các bạn nhé, chúng ta có thể dẫn dắt một cách rất là nhanh chóng, trực tiếp như vậy luôn Để đảm bảo đủ cái thời gian và dung lượng chúng ta bước vào phần thân đoạn nào Vậy chốt lại trong phần mở đoạn trong khuôn khổ từ 1 đến 2 câu các em giúp cho chị nêu vấn đề nhé Phải nêu đúng được vấn đề Các bạn ơi hình dung ra không? Đó, Đúng rồi đấy, chính xác. Trong sách chinh phục nghị luận xã hội thì có đầy đủ phần hướng dẫn viết mở đoạn như thế nào, thân đoạn ra làm sao, kết đoạn như thế nào. Đây, chị cũng có thể mở cho chúng mình xem luôn để xem là ở đây chúng ta có học tập được gì, có học tập được công thức nào để áp dụng ở đây không nhá. Đây, hướng dẫn mở đoạn nhanh và hay, có rất là nhiều những phần mở đoạn ở đây để chúng ta gọi là học tập về cách diễn đạt. Ví dụ như là trong cuộc sống hiện đại giúp cho người trẻ chúng ta có một góc nhìn đa chiều về các vấn đề và Vấn đề cần phải nghị luận là một trong những từ khóa đang được bàn tán xôn xao, áp dụng cho những đề bài dạng dạng hiện tượng đời sống đấy, đúng không? Hay là xã hội hiện đại ngày càng thay đổi kéo theo những vấn đề bức thiết cần được giải quyết, một trong số đó là Đấy, đấy cũng là áp dụng cho những dạng về nghị luận về hiện tượng đời sống này còn đối với những vấn đề mang tính tư tưởng đạo lý, chúng ta có thể áp dụng một trong những cái cách dẫn dắt như sau. Trong cuộc sống hiện đại, con người cần nhiều hơn một bài học để có thể trưởng thành. Một trong những bài học đó là vấn đề nghị luận. Hay là nhà văn Phạm Lữ Ân đã từng viết Dẫu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu Thời gian là vô hạn, năm tháng của con người là hữu hạn chính vì thế những triết lý sống để có được một cuộc đời ý nghĩa luôn là điều mà chúng ta theo đuổi và vấn đề nghị luận là một bài học như vậy sử dụng ba câu để nêu ra được vấn đề nhá được không hay là ở đây tôi luôn tự Tôi luôn tự nói với mình là hãy không ngừng hướng về phía trước, bởi mỗi bước đi sẽ là những cơ hội mới để tôi chiêm nghiệm về cuộc đời. Và câu nói, à đây là cái cách mà chúng ta áp dụng với dạng là trình bày suy nghĩ của mình về một nhận định nào đó đúng không? Đấy, nếu mà các bạn cứ lo là trong phần mở đoạn đối với nhận định là em hay dẫn dắt bị dài lắm Áp dụng ngay cách này cho chị để đảm bảo ngắn gọn, tiết kiệm thời gian nhất nhá Được không? Đấy, nên là bạn nào mà yếu về nghị luận xã hội có thể tham khảo ngay những phần viên mẫu ở trong cuốn sách này. Không những là có phần mở đoạn này, chúng ta còn có phần kết đoạn nữa này. Đấy, được không? Và có rất là nhiều những dẫn chứng để chúng ta sử dụng luôn Rất rất nhiều luôn đấy trình bày rất là đáng yêu rất là xinh xắn để các bạn có thể học về về những dẫn chứng thiết thực trong đời sống đây đều là những dẫn chứng người thật việc thật là những cái quy luật là những triết lý trong cuộc sống thế nên các bạn có thể sử dụng luôn ở trong bài văn nghị luận xã hội của chúng mình mà không cần băn khoăn là dẫn chứng này nó có thuyết phục hay không hay là dẫn chứng này liệu liệu liệu có giá trị hay không thì bởi vì trước tiên đó là những dẫn chứng người thật việc thật rồi nên nên nó giống như là tấm gương sáng để người ta soi vào ấy các bạn có thể hoàn toàn tự tin với những dẫn chứng này nhá Ok chưa? Rồi, bây giờ quay trở lại với đề bài của chúng ta Chúng ta đang nêu về giá trị của hòa bình Vậy sau khi nêu vấn đề xong rồi Chúng ta bước vào phần thân đoạn Thì ở đây hãy nhớ cho chị nhé trong khuôn khổ một đoạn văn thì đề bài bao giờ cũng sẽ giới hạn cho chúng mình một cái khía cạnh để chúng ta bàn luận sâu thôi và ở đây là về giá trị của hòa bình Tức nghĩa chúng ta sẽ bàn luận về ý nghĩa của hòa bình Đúng không? Hòa bình có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Có vai trò quan trọng ra làm sao thì ta sẽ trình bày ở trong phần thân đoạn này Đó là luận điểm chính mà ta cần phải làm rõ Chứ không phải là biểu hiện hay là cũng không phải là là là là là, là, là ở đây chúng ta liên quan đến một vấn đề về tư tưởng đạo lý có những khía cạnh ví dụ như một là biểu hiện thứ hai là vai trò thứ ba là bài học Đúng không? Thì ở đây cái khía cạnh chúng ta cần phải chú ý chính là về giá trị vai trò đó nên là nên là đối với phần giải thích hay là phần biểu hiện các bạn chỉ cần nêu cho chị một câu thôi hoặc thậm chí là chúng ta tập trung ngay vào giá trị của hòa bình cũng rất là ok bởi vì ta đang đi làm đúng vấn đề mà đó thế thì như vậy chính là cái câu trả lời cho thắc mắc của các em là làm thế nào trong một đoạn văn mà em vẫn viết đủ ý làm thế nào trong một đoạn văn 200 chữ mà em vẫn trình bày đủ ý các bạn vẫn bị tham đấy chứ đâu có phải là đề bài khiến cho chúng ta không làm được đâu đề bài chỉ rõ cho chúng mình khía cạnh cần phải tập trung rồi mà nhưng các bạn lại không để ý đến rất nhiều bạn bỏ qua khía cạnh này mà chỉ nhìn vào mỗi tên vấn đề thôi đấy cứ nhìn đến chữ hòa bình là cứ đi từ biểu hiện rồi uh, uh, giá trị rồi cuối cùng là bài học rút ra rồi còn lận lại vấn đề vân vân nữa trong khi chúng ta chỉ cần tập trung vào mỗi phần này thôi cái phần quan trọng nhất cần phải tập trung thì lại viết rất hời hợt trong khi những luận điểm khác người ta không hỏi đến thì chúng ta lại viết rất kỹ đấy đã bị dài lại còn bị thừa nữa cơ chỗ cần thiết thì lại không viết kỹ đấy nên là ở đây các bạn lưu ý cho chị một cái kỹ năng rất quan trọng trong việc làm đoạn văn nghị luận xã hội nhé là xác định đúng khía cạnh của vấn đề được không? Xác định đúng khía cạnh của vấn đề mà đề bài yêu cầu chúng mình làm rõ thì ở đây là giá trị của hòa bình. Và kinh nghiệm thứ hai là nếu như chúng ta không biết viết gì, hãy tự đặt ra những câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó. Được không? nhớ hãy tự đặt ra câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó. Ví dụ ở đây chúng ta cần phải làm rõ là giá trị của hòa bình. Tức nghĩa là chúng ta cần phải trả lời những câu hỏi Thứ nhất là hòa bình. Có giá trị quan trọng bởi được sống trong hòa bình con người có thể làm được gì Đúng không các em? Nhá, khi mà chúng ta nêu ra được là cuộc sống hòa bình sẽ giúp cho con người có thể ở ờ, uh, hạnh phúc, ấm no và thực hiện theo đuổi ước mơ của mình. Cuộc sống hòa bình là một điều kiện không thể thiếu để con người có thể phát triển cả về trí tuệ, phẩm chất tình cảm lẫn những giá trị vật chất trong đời sống đúng không một cuộc sống hòa bình là một yếu tố căn bản nhất để giúp cho thế giới này phát triển cùng với sự phát triển của trí tuệ cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật sẽ chẳng có một sự phát triển nào có thể tồn tại được nếu như con người không được sống trong cuộc sống hòa bình bởi đấy bởi cuộc sống hòa bình có giá trị vô cùng quan trọng nếu như không có cuộc sống hòa bình thì con người lúc nào cũng phải lo nghĩ về việc bảo vệ sự sống cho bản thân đúng không bao giờ cũng lúc nào cũng phải đối diện với việc là ngày mai ta sẽ được sống hay là sẽ chết đây đó thế nếu như mà lúc nào cũng sống trong cái tâm trạng như thế thì còn tâm trí đâu để mà phát triển nữa tâm trí đâu để mà theo đuổi ước mơ nữa tâm trí đâu để mà vun vén cho một cuộc sống hạnh phúc nữa đấy ok chưa nào đấy là câu hỏi đầu tiên nhá tiếp tục này Tất nhiên phần bàn luận của chúng ta không thể chỉ có một câu hỏi được. Phần bàn luận càng sâu là khi ta càng đặt được ra nhiều câu hỏi và trả lời chính câu hỏi đó. Các bạn có thấy là chính những phần câu trả lời này cũng là phần chúng ta diễn đạt luôn không? Đấy, nên là cách đặt ra câu hỏi là một trong những cái cách rất là hay, một trong những cái bí kíp rất hay của những bạn mà viết tốt nghị luận xã hội. Chị thấy được rằng cái cách mà chúng ta đặt ra câu hỏi ấy, thứ nhất là giúp cho chúng ta biết được xác định được cái hệ thống lý lẽ ta cần viết là gì rất là rạch ròi rất là mạch lạc thứ hai là chúng ta lại rèn luôn được cả về cách diễn đạt nữa cô đó và thứ ba là thể hiện được cái tư duy đa chiều của chúng mình đặt ra nhiều những câu hỏi từ góc độ này từ góc độ kia từ góc độ bên này từ góc độ bên kia từ góc độ chủ quan từ góc độ khách quan xoay quanh một vấn đề là khi mà ta nhìn nhận vấn đề đó ở góc độ đa chiều và càng ngày thì các vấn đề xã hội đều cần phải nhìn nhận bởi một góc độ đa chiều chứ đúng không Ok không? Thứ nhất, chúng ta trả lời cho câu hỏi là hòa bình có giá trị quan trọng bởi được sống trong một cuộc sống hòa bình thì con người mới có thể làm được những cái điều giúp họ phát triển trong đời sống phát triển cả về thể chất và về tinh thần rồi họ có thể theo đuổi được ước mơ của mình rồi tiếp tục này tiếp tục hòa bình còn có giá trị vô giá bởi để có được hòa bình thì con người đã phải đánh đổi những điều gì đây? Đó là à đã phải đánh đổi cả sinh mạng của những thế hệ đi trước này. Đấy. Thế thì đối với con người điều gì quan trọng nhất? là sinh mạng vậy mà biết bao nhiêu thế hệ đi trước đã phải đánh đổi cả sinh mạng của mình để có được hòa bình ngày hôm nay và hiện tại trên thế giới vẫn còn những quốc gia mà đang bị chìm trong chiến tranh nội chiến rồi đó là sự tranh chấp quyền lực của rất nhiều những con người trong cái xã hội đấy và khổ nhất vẫn là người dân mà thôi họ đã phải bỏ mạng thế thì cuộc sống của một người quan trọng nhất là sinh mạng mà bây giờ sinh mạng ấy đã bị đe dọa thì đã đủ thấy được vai trò của hòa bình chưa đã đủ thấy được giá trị vô giá của hòa bình chưa có gì đánh đổi được hòa bình không đó chính là sinh mạng của con người đấy ở đây để mà các em hình dung ra được chị mời chúng mình xem một phần video như thế này nhé chị mời chúng mình xem một phần video như thế này để các bạn hiểu được thêm giá trị của hòa bình đây Qua hai cuộc kháng chiến, chúng ta đã mất hơn 1 triệu liệt sĩ trên cả nước, hơn 200.000 bộ hài cốt chưa thấy của các liệt sĩ. Mẹ Thứ mất đi người chồng và 9 người con cho Tổ quốc. Võ Thị Sáu ra đi khi chỉ mới 18 tuổi. Anh hùng thiếu niên vừa dính hy sinh khi vừa 15 tuổi Anh hùng thiếu niên Kim Đồng hy sinh khi chỉ 14 tuổi mà thôi 10 cô gái đồng lộc hy sinh khi chỉ mới đôi mươi Đội cảm tử quân Phan Như Thạch từng người ngã xuống vì lá cờ Tổ quốc các chiến sĩ nhỏ tuổi đã quyết tử cho Tổ quốc là từng người nằm xuống khi chỉ vừa mới 12 tuổi mà thôi. Đó, đó là giá trị của hòa bình đấy các em ạ. Đó là giá trị vô giá của hòa bình là chúng ta để có được hòa bình ngày hôm nay là sự đánh đổi của hàng triệu những sinh mạng của những thế hệ đi trước chỉ riêng nói ở Việt Nam thôi nhá đúng không nào chỉ riêng nói ở Việt Nam thôi có một cái hình ảnh như thế này chúng ta học tập cách nói của tác giả Market cách diễn đạt của tác giả Market này nếu như chúng ta nói rằng là uh, để có được hòa bình ngày hôm nay thì ở trên đất nước Việt Nam đã là sự đánh đổi sinh mạng của hàng triệu những liệt sĩ thì tiếp tục chúng ta cũng có thể nói rằng là có lẽ không ở đâu trên thế giới không không ở đâu trên thế giới mà như ở Việt Nam khi mỗi địa phương mỗi tấc đất ngày hôm nay thì mỗi địa phương đều có nghĩa trang liệt sĩ các bạn có thấy điều đấy không đặc biệt là suốt dọc dải miền Trung ấy, cái con đường Trường Sơn năm đó. Liệt sĩ nằm xuống, liệt sĩ ngã xuống, đâu đâu cũng thấy nghĩa trang liệt sĩ. Thì đấy chính là những bằng chứng sống, đấy chính là cái minh chứng, là cái tấm gương mà chúng ta hiện nay soi vào đó để hiểu được giá trị của hòa bình đấy các bạn có thể học hỏi học tập cái cách diễn đạt của tác giả market trong việc sử dụng hình ảnh nhé là có lẽ chẳng có ở đâu trên thế giới như ở việt nam khi mỗi địa phương đều có một nghĩa trang liệt sĩ đó chính là dấu tích đó chính là cái bằng chứng sống để mọi người nhìn vào mà hiểu được giá trị của hòa bình ngày hôm nay tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói của một uh, uh, câu nói của một người chiến sĩ đã từng tham gia cuộc chiến năm đó. Có được hòa bình ngày hôm nay không phải dễ. Hãy biết trân quý nó, hãy biết trân trọng nó. Đấy chính là một bài học, là một lời nhắc nhở về giá trị vô giá của hòa bình. Các bạn hình dung ra được không? Đấy chính là phần chúng ta vừa đưa dẫn chứng lại vừa sử dụng cách diễn đạt có hình ảnh để người ta thấy được rằng là cái giá mà phải đánh đổi để có được hòa bình là rất lớn, là vô cùng nhiều những sinh mạng trong cuộc sống này. Sinh mạng của ai thì cũng đều đáng trân trọng cả. Điều quan trọng nhất của một con người trong cuộc sống là chúng ta được làm người, được sống, là chúng ta có sinh mạng. Vậy mà để có được hòa bình thì hàng triệu sinh mạng đã phải mất đi hàng triệu sinh mạng đã phải hy sinh thì giá trị của hòa bình có khi nào đã được hiểu một cách đầy đủ và rõ ràng nhất như thế không đúng không các bạn nhớ đấy nên là ở đây khi mà trả lời được câu hỏi này là một lần nữa chúng ta khẳng định được giá trị của hòa bình ok và câu hỏi cuối cùng là chúng ta đi trả lời cho câu hỏi là nếu không có hòa bình nếu không được sống trong cuộc sống hòa bình thì con người sẽ như thế nào Đấy, các bạn ơi hình dung ra không? Các em ơi chúng mình có kịp theo dõi không đấy? Chúng mình có kịp theo dõi không? Phần mà chị vừa mới nêu các em hoàn toàn có thể sử dụng làm dẫn chứng luôn Khi mà có hàng triệu những liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có được hòa bình ngày hôm nay Đấy, hay là tấm gương về mẹ thứ này về sự hy sinh của chị Võ Thị Sáu này, của anh hùng nhỏ tuổi vừa Dính, rồi Kim Đồng, rồi là 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc đó đều là những sinh mạng đó đều là những bó hoa tươi thắm nhất trong cuộc đời này khi mà nó mới chỉ đang có cái sinh lực để mà bung nở thôi thì cũng là lúc mà nó bị bóng đêm của chiến tranh dập tắt đúng không đấy ok chưa nhớ các bạn nhá và cuối cùng trong phần bàn luận các bạn trả lời cho chị câu hỏi là không có hòa bình thì con người sẽ ra sao Đấy, thì các bạn ơi, đến đây chị một lần nữa nhấn mạnh cho chúng ta này về kỹ năng viết nghị luận xã hội để giúp cho những bạn nào vẫn còn đang băn khoăn, vẫn còn đang khó trong việc lập hệ thống ý này, diễn đạt lụng củng. Thứ hai là không biết viết cái gì. Thứ ba là lại viết quá nhiều và khiến cho bài văn của chúng mình trở nên rời rạc. Thì đây sẽ là cái chìa khóa quan trọng nhất cho chúng ta nhé. Hãy đặt ra những câu hỏi từ nhiều những góc nhìn khác nhau xoay quanh vấn đề đó, xoay quanh khía cạnh đó. Và chính những câu trả lời của các em về những câu hỏi này sẽ là phần diễn đạt đầy đủ nhất, logic nhất xoay quanh vấn đề mà đề bài hỏi ok chưa rồi nhá Đấy, thế thì sau khi trình bày về giá trị của hòa bình và cùng với đó là đưa ra những dẫn chứng thì chúng ta sẽ đưa ra ở đây có thể đưa ra thêm phần lật lại vấn đề là phê phán phê phán những người mà không hiểu được giá trị của hòa bình phê phán những kẻ mà bây giờ chỉ vì lợi ích cá nhân để rồi đẩy những cái quốc gia vẫn đến với cả bên bờ của chiến tranh đúng không đó hay là chúng ta phê phán những người được những thế hệ sau này được sống trong cuộc sống hòa bình mà lại không trân trọng cái cuộc sống ấy ok chưa không có ý thức trong việc trau dồi về kiến thức lịch sử này để mà uh, vô cảm với những giá trị mà cha ông đã để lại đó chúng ta có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải viết ở đây ừ uhm Đúng rồi, chị chỉ giữ đến 9 giờ sáng thôi đấy Nên là nếu như mà bạn nào vào muộn thì các em có thể xem lại ngay sau khi buổi học này kết thúc Ok chưa? Đấy nhá, có thể thêm phần lật lại Và cuối cùng thì bây giờ chúng ta đưa ra bài học đây Bài học và liên hệ bản thân Được không nào? Bài học và liên hệ bản thân. Ở đây chúng ta có thể đưa ra những bài học liên quan đến nhận thức và hành động. Nhận thức là việc hiểu được như thế nào. Nhận thức là từ phần chúng ta bàn luận như vậy thì chúng ta hiểu được thêm điều gì. Và hành động là từ việc hiểu đó thì chúng ta cần phải làm gì. Ok chưa? Nhớ, bài học nhận thức và hành động Ví dụ như ở đây là chúng ta đã hiểu được giá trị vô giá của hòa bình Để có được hòa bình ngày hôm nay là sự đánh đổi rất lớn Là sự đánh đổi của tất cả những gì mà thế hệ đi trước đã có Vậy, vậy từ việc hiểu được giá trị của hòa bình thì chúng ta cần phải làm gì? Trước tiên là phải trân trọng cuộc sống hòa bình ngày hôm nay Đúng không? Và nếu như nói rằng là chúng ta góp phần vào cuộc vào việc duy trì cuộc sống hòa bình này, góp phần vào việc can thiệp những cái cuộc xung đột trên thế giới hiện nay để cho tất cả các quốc gia đều sống trong hòa bình thì có lẽ cái mơ ước đó vẫn còn rất xa vời. Vậy chúng ta hãy nêu ra những cái bài học mà nó thiết thực với chính chúng ta này, chúng ta có thể làm được ngày hôm nay. Các em có biết là một trong những công việc, một trong những biểu hiện để chúng ta trân trọng cuộc sống hòa bình ngày hôm nay là gì không? Là chính những việc các em đang học tập hàng ngày đấy đó chính những buổi sáng sớm mà chúng ta nghiêm túc trong việc học tập như thế này đấy đó cũng là những hành động để chúng ta góp phần xây dựng cuộc sống và xây dựng cuộc sống phát triển là việc mà chúng ta phát huy phát huy cái gia tài lớn nhất mà các thế hệ cha anh đi trước đã để lại là cuộc sống hòa bình ngày hôm nay Đúng không? Chúng ta đang được sống trong cuộc sống hòa bình thì trân trọng điều đó. Trân trọng bằng việc là ta hiểu được và sống những ngày thật có ý nghĩa những ngày có ý nghĩa thật là lớn ấy chúng ta đang trân trọng cuộc sống này và sống từng ngày làm sao cho ra một con người đấy ok chưa nhớ sống từng ngày làm sao để mà chúng ta xứng đáng với những công sức mà thế hệ cha anh đã để lại để chúng ta phát huy và chúng ta phát triển thêm đất nước này đấy đúng không đó cũng là một cái bài học rất là thiết thực em hãy đưa ra là mỗi con người Mỗi chúng ta khi được sống trong cuộc sống hòa bình thì hãy trân trọng cuộc sống ấy và phát huy cuộc sống ấy bằng những hành động rất đơn giản là giúp đỡ mọi người này, đúng không? Là học tập, là phát triển, là theo đuổi ước mơ chân chính của mình thì hàng ngàn ước mơ được thực hiện cũng là hàng ngàn những bông hoa tươi thắm, là những bó hoa chúng ta là những bó hoa chúng ta gửi lời tri ân đến thế hệ cha anh đi trước đã đem lại cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Đúng không? Ok chưa? đó hoặc chúng ta có thể sử dụng cái lối nói hình ảnh là gì nếu như ví cuộc sống hòa bình ngày hôm nay là một bức tranh thì mỗi người đều có thể trở thành một gam màu tươi sáng trong bức tranh ấy phát huy một cuộc sống hòa bình đúng không bằng cách là chăm chỉ này sống nghiêm túc sống có ý nghĩa sống như những bó hoa đúng không đấy các bạn ơi các em hình dung ra không có rất là nhiều những cách để chúng ta diễn đạt làm cho bài viết của chúng mình hay hơn Đấy, ví dụ như cách mà chị nói là chúng ta có hình ảnh so sánh Nếu ví cuộc sống hòa bình giống như một bức tranh Thì mỗi người đều có thể trở thành một gam màu tươi sáng trong bức tranh ấy Bằng cách sống một cuộc đời có ý nghĩa Đúng không? Đấy nhá thay vì là chúng ta trở thành những bóng đêm thay vì chúng ta trở thành những gam màu đen tối khi mà sống buông thả sống không biết trân trọng cuộc sống này thì hãy trở thành một gam màu tươi sáng trong bức tranh hòa bình ngày hôm nay bằng cách nỗ lực không ngừng bằng cách theo đuổi những ước mơ chân chính bằng cách xây đắp cho đất nước ngày một phát triển ok chưa ừ các bạn ơi đấy nhá đấy là gợi ý của chị và cuối cùng thì chúng mình viết kết đoạn thôi Rồi các bạn ạ, ở đây tóm lại là thông qua bài học này, thông qua đề bài này Thứ nhất không những là chúng mình có thêm một lần thực chiến về những vấn đề xã hội được rút ra từ một văn bản Nhật Dụng Mà thứ hai là chị đã đưa ra cho chúng ta rất là nhiều những cái kinh nghiệm đấy nhá Đó là những cái chìa khóa mà không phải là là là là dễ dàng mà chúng ta có được đâu Ở đây là dựa trên kinh nghiệm viết của rất là nhiều các anh chị đi trước này Từ cái thực chiến bản thân chị đã viết từng viết nghị luận xã hội này Và cũng là các anh chị 2K6 năm ngoái Chị rút ra được từ thực trạng viết văn nghị luận xã hội của các anh chị Thế nên chị mong rằng những điều này các bạn hãy trân trọng nó Các bạn hãy ghi chép lại, các bạn hãy rút ra được những bài học cho riêng mình để ít nhất thì cái chiến dịch này khóa học này được mở ra chúng ta đã mất công dậy sớm thì phải có được cho mình những bài học quý báu chứ đúng không đấy nên là trong buổi ngày hôm nay chúng ta thứ nhất đã ôn tập lại kiến thức xoay quanh văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình thứ hai là chúng ta được thực chiến với một đề bài cụ thể và ý nghĩa nhất đó là việc chị đã cùng với các bạn chúng ta lại một lần nữa rút ra được những kinh nghiệm khi viết nghị luận xã hội chị rất mong những điều đó sẽ có ích cho các em trong quá trình chinh phục những điểm số cao trong môn văn và đặc biệt là các em hiểu được vai trò của việc viết nghị luận xã hội hiểu được ý nghĩa trong việc là chúng ta biết cách trình bày một vấn đề chúng ta biết cách đưa ra quan điểm của mình biết cách diễn đạt làm sao cho quan điểm ấy trở nên thật thuyết phục để hiểu rõ hơn về nghị luận xã hội và đặc biệt là có được những cái kiến thức đầy đủ cho kỳ thi vào 10. Các em hãy tham khảo về khóa học Văn VIP 2 cùng với chị nhé. Khóa học sang tuần sau là khai giảng rồi đấy. Và đặc biệt là đừng bỏ lỡ đối với những bạn trong khóa học mùa thu. Chúng ta tham gia đầy đủ và chúng ta là những các bạn trong khóa học mùa thu đăng ký khóa học VIP 2 thì sẽ được tặng cuốn sổ tay văn bản nhật dụng các em nhá được không đấy nên là đấy là một cái phần quà chị dành riêng cho các bạn là một cái ưu đãi rất lớn đối với các em đã tham gia trong khóa học mùa thu đã chăm chỉ dạy sớm và đã nghiêm túc với quá trình học tập của mình thế nên rằng đấy là một phần quà mà chị mong là tất cả các bạn đều có thể nhận được nhá ok không rồi, và đây chính là nội dung của buổi học ngày hôm nay Xoay quanh về văn bản nhận dụng Chúng ta còn buổi học ngày mai, buổi học ngày kia nữa Để chúng ta cùng với nhau có thể học nốt về văn bản uh, tuyên bố thế giới đấy, đúng không? Đấy, một văn bản nha, này rất là dài. Chúng ta sẽ học vào buổi ngày mai. Đây, văn bản này này. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Ngày mai chúng ta sẽ học nốt về văn bản này. Và cuối cùng, buổi cuối cùng chúng ta sẽ tổng kết để các bạn hiểu được những kinh nghiệm quý báu khi viết nghị luận xã hội là gì. Thứ hai là chúng ta một lần nữa khắc sâu kiến thức liên quan đến các văn bản nhật dụng. Thứ ba là giúp cho các bạn không còn sợ bất cứ một vấn đề gì khi rút ra từ một văn bản nữa nhé ok không rồi đó các em ơi các em đã hiểu được vấn đề chưa nhở? nội dung bài học ngày hôm nay các bạn đã hiểu được chưa <laughs> Chị rất mong rằng là đối với những bạn dậy sớm thì chúng ta đã có được những bài học quý báu cho mình đã có được một buổi sáng thật là bổ ích thông qua một buổi phát trực tiếp của chị như thế này nhá Đừng quên đồng hành tiếp tục cùng với chị trong buổi học ngày mai và buổi học ngày kia nữa. Đó là những buổi học cuối cùng. À, về phần thử thách ngày hôm nay, chị sẽ đăng lại cụ thể ở trong nhóm để chúng mình dễ dàng cập nhật hơn nhé. Được không? Cũng đừng quên thực hiện thử thách để mà chúng ta được nhận tài liệu cuối khóa học. Ừ. Ok không nào? Rồi. Ok, còn bây giờ thì chúng mình sẽ chuẩn bị uh, đồ dùng sách vở để mà bắt đầu vào một ngày học mới thôi đã đến giờ các em đi học chưa nhớ ăn sáng đầy đủ nhá nhớ ăn sáng đầy đủ và bắt đầu một ngày học thật là hiệu quả chúc cho tất cả các bạn sẽ tìm được thấy rất là nhiều những cái niềm vui trong ngày học ngày hôm nay nhá ừ lại tiếp tục có thêm một ngày ý nghĩa trong cuộc sống này lại tiếp tục hiểu thêm và trân trọng hơn cuộc sống mà chúng ta đang có. Chúc cho tất cả các bạn đều có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học 5 giờ sáng mai. Bye bye!